Hôm nay yêu cầu khả năng hùng biện, thuyết phục mọi người xung quanh của con giáp tuổi Sửu. Dường như công việc này không hoàn toàn dễ dàng, đòi hỏi bạn phải nỗ lực thật nhiều. Tuy nhiên hãy yên tâm rằng bạn cũng sẽ có thiên ấn, nên bản mệnh có được những may mắn và những thuận lợi đáng kể nhờ nỗ lực của chính bạn đây. Thổ khí vượng phần nào đó ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, do đó đừng chủ quan, nếu bị bệnh đừng quên mang thuốc bên mình bạn nhé. Khi cơ thể mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, đi ngủ sớm, Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, thìn. 3. Tử vi tuổi dần Tình hình tài chính của con giáp tuổi dần được cải thiện khi có chính tài ghé thăm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi không gian sống một chút cho bản thân lẫn gia đình, cũng đừng phung phí quá nhé. Bạn sẽ có một loạt các loại hóa đơn cần phải thanh toán trong tháng này, vậy thì phung phí để làm gì chứ? Mộc Thổ Sung Khắc cho thấy, chuyện nhỏ nhặt có thể trở thành vấn đề trọng tâm, khiến cho bạn và người yêu thương rơi vào những căng thẳng, mâu thuẫn không đáng có ngày hôm nay. Vì thế, đời sống tình cảm sẽ đóng vai trò trung tâm trong tuần này, phải đòi hỏi bạn phải quan tâm xử lý. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay những việc bản mệnh nên làm đó là, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hình hại vô lễ xuất hiện là lời nhắc nhở con giáp tuổi mão đừng quên rằng, bạn sẽ phải trả giá cho những việc mình làm ngày hôm nay với những người xung quanh, nhất là khi bạn cố tình làm những điều đó. Trước khi hành xử thiếu tử tế, hãy nghĩ rằng chúng sẽ được đáp trả lại như thế nào vì giao tiếp luôn luôn là con đường ra hai chiều. Ngày thiên tài ghé thăm là lúc con giáp tuổi mão dùng dình tiền tiêu, nhưng đừng vì thế mà rơi vào những cái bẫy tài chính. Bạn hãy thật thận trọng, chỉ mua sắm những thứ thật cần thiết thôi, nhằm đề phòng cho những ngày khó khăn. Mộc thổ xung khắc khuyên bạn nếu cảm thấy khó khăn và muốn có sự giúp đỡ thì cần lên tiếng đề nghị. Dù ban đầu có thể bạn sẽ được yêu cầu cần điều chỉnh hoặc vấp phải sự khó chịu của ai đó, nhưng khi bạn biết giải thích vấn đề thì sẽ không khó khăn để có được sự hỗ trợ đâu. Trong tình huống bạn không nhận được sự giúp đỡ thì bạn cũng hiểu được vị trí của mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn. Chính ấn mang tới tin vui liên quan tới sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn khi bạn có được những chỉ dẫn sáng suốt. Vốn là người không tham danh lợi, nên bạn bị chê là người thiếu tham vọng nhưng lúc này, bạn chỉ cần giúp được nhiều người xung quanh là đủ.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 cho công việc của con giáp tuổi tỵ hôm nay trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Bạn cứ tự tin với kế hoạch đang có, nhớ là phải thật tập trung vào nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều khiến bạn dễ đánh mất cơ hội đang có. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện, nhờ đó mà đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, dễ đưa ra quyết định đúng đắn. Hôm nay cũng là ngày tốt để hàn gắn tình cảm với ai đó. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Ảnh hưởng của mão ngọ tương phá cho thấy nếu bạn cứ bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, thì bạn không thể nào có năng lượng và thời gian chuẩn bị tốt cho những thách thức lớn chờ đợi phía trước đâu hãy nhìn nhận mọi thứ ở góc độ rộng hơn bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng để xử lý hơn là bạn nghĩ ban đầu những ý tưởng của con giáp tuổi ngọ có được với sự nâng đỡ của thực thần trở nên giá trị hơn rất nhiều so với bạn nghĩ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 Tử vi tuổi mùi Thiên ấn trợ lực cho công việc của con giáp tuổi mùi liên quan tới nghệ thuật, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, có được những thành tích đáng kể. Bạn đủ năng lực để thể hiện, nhất là khi có người nâng đỡ, hỗ trợ nhiệt tình. Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của bản mệnh, do đó, nếu có thể nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cố gắng kết thúc mọi việc sớm để đi ngủ sớm bạn nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông,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 Thêm vào đó, nơi gia đình cũng có những căng thẳng, mâu thuẫn, khiến cho bạn khó lòng mà tập trung vào nhiệm vụ. Ngũ hành tương sinh nhắc nhở bản mệnh hiểu rằng hoạt động xã hội, các tương tác sẽ giúp bạn gắn kết được với nhân vật thú vị nào đó ngày hôm nay. Dường như đối phương sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc bất ngờ, khiến cho bạn không khỏi hạnh phúc. Đây là ngày để thắt chặt mối quan hệ đấy. Theo lịch vạn niên, hôm nay bản mệnh nên ưu tiên làm những việc vặt, không quá quan trọng, vì dễ gây ra sai sót nên bạn nên chọn việc nhẹ nhàng, trong khả năng của mình thôi nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão. 10. Tử vi tuổi dậu. Thực tế thì mọi thứ không tồi tệ, căng thẳng giống như người tuổi dậu nghĩ trong ngày tỷ kiến xuất hiện như hôm nay. Bạn cho một việc gì đó là vô cùng rắc rối, có ảnh hưởng to lớn đến đời sống, nhưng thực tế thì không hoàn toàn là như vậy. Hãy nhìn nhận mọi thứ khách quan và thư giãn một chút đi nào. Kim, thổ tương sinh cho thấy bản mệnh đang dần hình thành những thói quen tốt nhằm cải thiện sức khỏe của mình. Hôm nay cũng hứa hẹn con giáp tuổi dậu nhận tin vui liên quan tới tình cảm nữa đấy. Ngày 19 tháng 11 năm 2021 là ngày ngày vãng vong, đây được xem là hung tinh mang đến nhiều điều xấu, trắc trở, phiền muộn, chết chóc, mất tài mất của. Do đó, bản mệnh nên hạn chế thực hiện những việc quan trọng trong ngày này, có thể chỉ hoãn sang ngày khác phù hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, ngọ. 11. Tử vi tuổi tuất Lục hợp mang lại sự chan hòa trong gia đình người tuổi tuất. Nhân cơ hội này, nếu bạn cảm thấy vô cùng không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình thì đừng im lặng, hãy lên tiếng chia sẻ để có được những góp ý. Đừng ngại những cuộc trao đổi, thảo luận, dù ban đầu chúng có thể gây ra những bất hòa, nhưng mọi người rồi sẽ tìm thấy tiếng nói chung mà thôi. Chính tài xuất hiện trong ngày hôm nay có thể là tin vui về tiền cho con giáp tuổi tuất. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về, nên bạn có một ngày thứ bốn dùng dình tiền tiêu. Thổ mộc xung khắc khiến bạn mệnh thường có cảm giác lạc lõng, lúc này bạn có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi không có ai bầu bạn. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp khiến bạn không khỏi tủi thân, nghĩ phận mình sao hẩm hưu đến thế. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, 12. Tử vi tuổi hợi. Nhờ tam hợp mà con giáp tuổi hợi có những cảm nhận sâu sắc về chuyện tình cảm, lứa đôi càng có cảm giác kết nối sâu sắc trong ngày này. Đây cũng là ngày mà bạn có thể gặp được người mà bạn cảm thấy vô cùng ưng ý. Ảnh hưởng của thương quan, nên con giáp tuổi hợi có vẻ như khá bốc đồng và thậm chí đưa ra những quyết định mà bản thân bạn cũng không thực sự hiểu rõ về chúng.